Xin chào các bạn nhé rất vui vì được gặp lại các bạn trong các video ngày hôm nay ấy, mình à, sẽ chia sẻ đến các bạn à, một cái cách tạo kênh YouTube phụ trên điện thoại thì à, hôm trước ấy mình có chia sẻ cái cách tạo kênh kênh phụ YouTube trên máy tính thì có một số bạn có nhắn tin hỏi thế thì nếu mà em sử dụng điện thoại thì em tạo kênh phụ YouTube làm sao thì mình ừ, và có nhờ mình hướng dẫn qua về cái cách làm trên điện thoại thì trong cái video tạo lần trước ấy, đó là cái kênh à, mình à, tạo kênh phụ YouTube trên à, máy tính ấy, thì mình đã có chia sẻ đầy đủ các nội dung rồi ví dụ như là về um, kênh YouTube phụ là gì này và cái lợi ích của nó này và mình có uh, giải thích cụ thể để cho mọi người dễ hiểu và mình có thực hiện cụ thể luôn qua bằng các cái thao tác cụ thể đấy trên máy tính luôn thì uh, hôm nay mình uh, sẽ chia sẻ cái à, cách mà để các bạn tạo một cái kênh phụ YouTube trên điện thoại thì đầu tiên nhé các bạn vào à, để mà tạo được ấy, thì các bạn vào à, các bạn chú ý nhé vào Google Chrome này Đấy. xong cái đến phần này nhé các bạn vào vào tiếp tục các bạn lại vào kênh YouTube nhé các bạn vào đăng nhập YouTube Đấy thì nó ra phần như này đúng không ạ thì đây là hiện tại nó đang ở trên trên cái điện thoại thì các bạn nhìn thấy giao diện nó như thế này thì bây giờ các bạn kích vào ở cái dấu ba chấm trên góc phải màn hình này thì các bạn phải chuyển nó chuyển vào cái trang web cho máy tính thì như thế bạn mới chỉnh sửa được các bạn kích vào đấy thì đây là cái giao diện à, trên à, máy tính các bạn nhé đó đó là cái kênh giao diện trên máy tính tiếp theo khi các bạn vào được cái phần này rồi ấy thì các bạn à, kéo đến cái hình ảnh trên góc phải màn hình của bạn này kênh YouTube của bạn này các bạn kích vào đây này đấy các bạn kích vào nhá kích vào thì ở đây các bạn vào tiếp tục vào phần cài đặt phần cài đặt các bạn nhé đấy đây khi vào đến à, đến đây rồi nhá tức là vào cái kênh rồi các bạn chú ý này là cái thêm hoặc quản lý các kênh của bạn thì các bạn kích vào đấy hiện tại thì à, mình à, có hiện tại đang có ba kênh nhưng mà mình có một kênh mình vừa xóa rồi thì mình muốn tạo một cái kênh mới thì mình làm như nào các bạn có thấy dấu cộng tạo kênh mới được không các bạn nhấn vào bạn nhấn vào nhá đấy và bây giờ mình là tên cái tên tài khoản mà bạn muốn tạo thôi này tên kênh thương hiệu đấy ví dụ như là mình à mình đặt là Google map ma cái tinh đi đó là cái tên kênh thương hiệu của mình kênh mình muốn tạo thì các bạn nhấn từ tạo nhé tiếp theo là khi khi ờ, các bạn lựa chọn một cái tên của mình rồi thì các bạn nhấn từ tạo này tạo nhấn từ tạo đây thế là một cái kênh của bạn đã được tạo rồi đấy cái mạng nó hơi bị à, bị chậm một chút thế là cái kênh kênh của mình à, nó đang trong quá trình à, tạo các bạn ạ thì sau khi mà các bạn nhấn tạo kênh ấy, thì nó sẽ tiếp theo nó sẽ ra một cái giao diện như thế này này tức là nó đang quá trình nó đang được dần được hoàn thành rồi đấy thì các bạn muốn kiểm tra một cái kênh của các bạn ấy thì các bạn lại tiếp tục vào YouTube nhé cái này chú ý là nó phải vẫn ở cái chế độ là dành cho máy tính các bạn nhá đây trên góc phải màn hình này các bạn kích vào và các bạn hướng đến cái phần cài đặt này tiếp tục là vào thêm hoặc quản lý các kênh của bạn này để kiểm tra xem tình trạng của nó như thế nào đấy các bạn nhấn vào thì đây các bạn này kênh Google Marketing của mình nó đang đã được xác nhận này bạn nhé tức là nó đã thành công tạo ra một kênh mới đấy, một cái kênh thương hiệu đấy thì à, cái video chia sẻ của mình ngày hôm nay thì à, nó cũng chỉ có vậy thôi thì cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn